cái thứ hai nữa là ờ, nó vẫn có sau này nó vẫn có chất quả của cái cái cái cái cái cái, cái gan ăn ra thì là cho này nó đã tốt ra thể à. ừ, nên thế là mình làm như thế này là nó, nó vừa nhẹ vừa không tốn giá thể vâng. đấy đấy thế là mình phải dùng bằng cái cái này là, ờ, là, là, là như thế vâng. ừ cho sốt vào dưới là nó cho sốt dưới nó cắm đấy vâng. à, nó có cái cắm dưỡng cái cái cái, cái cây đấy cho nó không đổ ừ. đấy như vậy đấy giá thẻ đấy là bằng à, bằng cái ờ, không vỏ thông người ta đã người ta đã qua xử lý luộc um, nấu và rửa sạch rồi đây này đấy người ta, người, người ta luộc bằng nước vôi vâng. nước vôi trong người ta luộc và người ta xử lý sạch rồi mình chỉ về dùng thôi đấy, sau khi đấy, là những cái kỳ như thế này là bắt đầu mình đặt xuống đây ừ. Mình vâng, Vậy các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với một quy trình trồng nan tại ừ. nhà tách taxi chống đa tại nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang và ngày hôm nay do tình hình dịch Covid cho nên là chúng tôi không thể đi quay ở trên à, các vườn lan được mà chúng tôi làm tại căn phòng 2 của công ty và ừ. quy trình này được thực hiện bằng những lan những giỏ lan đã dùng phân bón Sinic trong nhiều năm qua và lay nó ra rất nhiều pi cho nên là chúng tôi lại nhân bản nhân giống mới ra để cho nó phát triển cho cái ờ, đấy thế là cái cột này nó dưỡng lên cái lan mà cái lan không được dòng sâu quá dòng sâu quá mà nó nó ngập ừ, vùi vào rễ thì là tự cái rễ sau sẽ thối à. cho nên mình cứ để như thế này rễ nó sẽ tự nó phát triển ra à. đấy vâng. không được dòng ừ, ngập đến đây là coi như thối hết vâng. đấy mình chỉ trồng tức là chỉ dòng chớm vào cái, cao nó lên thôi vâng. đấy. chớm cái rễ của nó đấy đấy thế là cây này mình dưỡng đây rồi nó không đủ được và đây cứ thế này là tự nó lên này đấy vâng. thế là, là coi như một cây một gió mình một gió đã hoàn thành, hoàn thành. Đấy. Đấy. trồng rất là đơn giản các bạn nhé và sau khi mà mình đã trồng được những cây nhỏ lan như thế này rồi cây thứ hai vẫn tiếp tục như vậy và mình vẫn cắm cái này vào làm dưỡng xốp mà muốn khi mỗi một khi muốn để cắm cho nó rẽ nó không có gì thì mình lại lấy cái kéo mình cắt nhỏ nó đi tí vâng. đấy. đấy thế là mình cắm vào nó nó sẽ có chỗ dưỡng đấy, đấy. cắm này định định Nếu và xong tiếp tục mình lại vẫn làm như quy trình cũ lại cho giá thế lên đây. Vâng. Làm này nó tiết kiệm được giá thế. Vâng. Mà nó nó vẫn đảm bảo cho cây của mình sinh trưởng. Vâng. Sau này mình lại bó phân lên đây, bó phân uh, silic lên đây là cây đủ chất ăn và tưới cho cây hàng ngày thế là, xong không phải gì cả đó. sau khi mà phi đã được tách ra rồi các bạn ạ thì chúng ta sẽ cho xốp vào một cái giá và một cái giỏ như thế này và sau đó ta cắm đi một cái que vào đây để định vị Đấy, để cho lan nó cây lan dưỡng okay. vào đây nó không đổ để cho cho lan nó không bị đổ đấy và ta thả cái um, vỏ thông đã được xử lý qua bằng nước bôi và luộc để xử lý để làm cho cho um, cái vỏ thông này đã luộc và xử lý bằng nước bôi thì để giảm những cái mầm nấm mốc và vi số bệnh số bệnh vi khuẩn đấy sau khi mình ờ, đặt nan đã tách ly ra rồi thì mình cột nó vào một cái đũa như này các bạn cột vào cái cái cái, cái que que, cái que. Ừ. vâng nếu mà các bạn không có que các bạn có thể lấy cái đôi đũa, cái đũa mình ăn mình chẻ đôi ra thế sau đó mình cột nó vào đây thế đấy thế này là dưỡng cây thứ hai đã bắt đầu xong rồi vâng đấy như thế này chỉ độ 5 phút một cây đấy các bạn ạ đấy và tiếp tục sang cỏ thứ ba và đây là những chậu lan đã được dùng phân bón Silic trong nhiều năm qua của nhà ông Nguyễn Văn Vị là chủ tịch bộ sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và ông cũng là một trong những người chơi lan độc đáo ở tỉnh Bắc Ninh và cũng đã tham gia rất nhiều những hội trợ sinh vật cảnh của tỉnh cũng như một số tỉnh cũng đã đạt được những cái ờ, thành tích ờ, rất lớn trong công tác và những cái giỏ lan mà được dùng phân xinic trong nhiều năm qua thì nó đẹp như thế này cành thì mập lá thì mướt lá mướt cành mập mà đẻ ra rất nhiều mầm dễ thì nhiều vô kể các bạn này đây dễ đây các bạn có thể nhìn thấy đây dễ phía tay tôi đây đây dễ này dễ trắng muốt ra rất nhiều thân rất mập và trong nan này thì nó đầy sức sống đây ví dụ như những cái giỏ này này giỏ này bé thôi nhưng mà dễ nó mọc nó cũng ra rất nhiều nó ấm chậu thuần vâng này. Đây dễ đấy các bạn này. Dễ nổi hẳn lên này. Dễ rất nhiều. Đấy. Đưa lên cái chỗ này, cái chỗ này, chỗ này, chỗ này. hả? chỗ này. Đấy. Vâng. Đấy, Đấy. như cái chỗ này ấy, là sang năm là nó ra hoa bằng hết nó nhiều đầu này bây vâng. giờ có một cái thân như thế này thì mình mình lại tách bớt ra ra ra ra đây để, để à. chia sẻ sang bên này à, vâng đấy, đấy tức là với những cái um, mầm mà nó đấy, đã... đây, đây còn mình lại vẫn đây nó sẽ nó phát triển rất nhiều, nhiều. À. vẫn còn nhiều này. vẫn còn nhiều thế là mà vâng. chậu của mình vẫn là là đẹp thế là mình sang đưa sang đây đưa sang đây thêm để cho nó cái chậu của mình này nó ấm lên hơn một chút vâng, đấy thế thì mình lại vẫn dưỡng vào đây đấy mà không cần gì nữa sau nó một thời gian sau là mình cho phân vào bây giờ là chưa cần cho phân bây vâng. giờ là chỉ cần cho giá thế và tưới có giữ độ ấm thôi đấy. như thế này thì những chậu lan mới trồng thì sau hai ngày thì chúng ta nên tưới các bạn ạ hai, ngày thì mới tưới chúng ta hai ngày mới tưới nhé một ngày thứ nhất nếu mà muốn tưới thì phun cho nó ướt lá thôi chứ không không cho nó ướt xuống dư gốc có quy trình đấy như thế là chậu nữa là bắt đầu hoàn thành vâng. thế còn thì trong chương trình hôm nay là chúng tôi cũng tách nó ít khi thôi thì dòng mà được dăm ờ, chậu mới này thì là là là là là, là lần sau bắt đầu uh, tách tiếp đây như những cái kỳ này những cái kỳ ờ, thân, trên thân như thế này nó vâng. chưa phát triển rẽ thì ta lại ăn thế đây vâng. thế để cho nó khỏe cái rồi sau một thời gian sau khi nó ra rẽ rồi bắt đầu độ vài tuần sau nó ra rẽ rồi bắt đầu mình lại đưa sang các kiểu khác vâng. đấy cũng như cái kia cũng thế cái kia cũng thế cái này cũng thế vâng. đấy như cái này là cũng bắt đầu nó ra hoa hết rồi bắt đầu ra kỳ à. nhưng mà vào đây những cái này kỳ này là sau bắt đầu nó già rồi mình lại tách à, đây những cái này bạn... đấy rất là nhiều kỳ vâng, rất nhiều kỳ nhưng mà mình ờ, để cho nó ra hoa đã sau khi ra hoa xong thì bắt đầu mình mới tách tiếp đấy, đấy xong cái, cái này là cứ đến nó ra hoa xong mình mới bắt đầu tách tiếp và ông có thể cho biết là với những cái giỏ lan như thế này thì ông đã dùng cái phân bón uh, silic trăm phân tôi như uh, dùng cái này là tôi trải qua là tôi đã dùng cái phân bón silic à, mấy năm nay là thấy cây nó phát triển tốt đều đẹp mà nó tăng chậm cho nên là phân vào rễ cây không bị sót không bị chết rễ không bị sót cây nhưng mà à, cây phát triển rất cứng cây và khỏe hoa thì nó lại ra cho ta rất là bền so với dùng các loại phân khác hàng năm 10 ngày đấy là cái độ hoa bền của cơ trên thân cây nó như thế đấy thế là ừ, cũng phổ biến một à, vài cái à, kinh nghiệm nhỏ để nhưng chúng ta cùng chơi rồi cùng uh, cùng cùng chia sẻ cho mọi người cùng được chơi Thế thôi thế là buổi hôm nay chúng ta đến đây cũng là hoàn thiện được mấy chậu thôi cây vâng. của mình cũng vậy thôi còn đây phải đến nó già nó mới bắt đầu tách được à. Đấy.